Hải sẽ giới thiệu một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật thì bếp là Paloma thì bếp này có model là IC330 SB đây đây là cái nội thất bên trong của bếp thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem cái ngoại thất ở bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn xem ngoại bên ngoài của bếp thì những lỗ lớn phía sau đây và ở bên dưới bếp á, thì nhân viên bên cửa hàng chúng tôi á, sẽ bọc lưới để che chắn lại để mình phòng tránh những trường hợp là trục sẽ vào bên trong và cắn phá điện của chúng ta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 thì tiếp theo á tôi sẽ vặn nhỏ cùng lúc cả ba bếp để mình có thể dễ thổi để mà mình thao tác tính năng là khóa ga khi mà lửa tắt thì sau khoảng từ, từ 5 đến 7 giây á, khi mà ngọn lửa tắt á, thì que cảm biến của bếp nó sẽ nhận được các tín hiệu thì bếp nó sẽ tự động khóa ga lại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 tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử cho các bạn xem á là tính năng khóa ga khi mình nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng là hai miếng sắt để mình thay thế cho hai đáy nồi thì ở điều kiện bình thường á quay cảm biến này nó sẽ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thì biết thì biết sẽ tự động khóa ga thì cái nhiệt độ mà yêu cầu ở bên dưới đáy nồi chúng ta <clears throat> nó phải đạt mức là trên 300 độ thì bếp nó mới tự động khóa ga lại thì nếu như mà các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà các bạn á thì các bạn nên lựa chọn sử dụng những loại nồi mà nó có đáy dày khuyến cáo các bạn là không có nên sử dụng những nồi đáy mỏng vì nồi đáy mỏng á, nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội đáy nồi đi thì cái nhiệt độ chúng ta chỉ có thể dao động ở mức từ 200 cho đến hai rưỡi thôi thì bếp nó sẽ không thể nào mà khóa ra được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 thì để mà khắc phục vấn đề về pin á khi mà các bạn mua biết mua ở cửa hàng chúng tôi á thì các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm ở đây là một pin sạc như này đây đi kèm với nó là mẫu cắm sạc đây với cái đoạn dây dài 3 mét và một cái lò xo như này đây, cả hai biết đều đã đạt nhiệt độ cao đây nên là ngọn lửa nó động giảm nhỏ lại động bên trái của tôi đây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 bên phải cũng đã khóa ra đây cả hai biết đều khóa ra công tắc thì vẫn mở bình thường thì ở cái pin sạc này á nó sẽ có đây là hai cực đây đó là cực âm và cực dương cực âm thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ em dấu cộng và dấu trừ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 thì bên thông biết á sẽ có sẵn một cái đầu dây chờ bên thông biết thì dây chờ ở đây để các bạn cắm vào các sạc bạn chúng ta sạc pin đây cắm vào đây nhưng mà pin dây chờ luôn sẵn bên thông biết đây thì ờ, con bếp này á nó chỉ tích hợp những tính năng an toàn cơ bản thôi nó sẽ không có những giờ nấu và nướng nên là bên cửa hàng chúng tôi á cũng có bán bán kèm một cái trong hẹn giờ thì thời gian hẹn giờ tối đa ở đây á, sẽ là 60 phút để các bạn có thể hẹn giờ nấu nó như món ăn mà các bạn có thể dự đoán trước thời gian chính của nó thì ờ, để mà sử dụng á các bạn sử dụng vào cắm sạc đây đây vào cắm sạc này như thế này các bạn ghim vào cái ống giờ của chúng ta đây chúng ta ghim vào được thì các bạn lưu ý một điều á khi mà các bạn sử dụng tấm hẹn giờ á thì ờ, các bạn phải để học pin nhà chống này chúng ta phải lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ á mà vẫn pin cho học pin á khi mà hết thời gian trên ổ cắm á bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện được tiếp ở bên trong bếp các bạn lưu ý điều này ở bên tay phải sẽ có tính năng rang xào đồ khô đây ống và giữ khoảng từ 3 đến 5 giây đây khi đèn sáng đỏ như này thì ở điều kiện bình thường như ban nãy tôi đã nói á que cảm biến này nó chỉ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp nó sẽ tự động khóa ga nên khi mà các bạn rang xào những món ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao á thì các bạn phải kích hoạt tính năng rang xào này lên